Thì trước khi mình vào nhận định cho tất cả anh em thì um, những cái video trước đó mình cũng có đã có nhận định cho tất cả anh em hai cái trận hạng 2 của nước Anh là cái trận của Manfield và Gimby thì hôm nay mình sẽ nhận định thêm cái trận của Manfield nữa nha anh em. Thì trận của Manfield gặp Sutton trên sân nhà của Manfield diễn ra vào lúc 22 giờ ngày 25 tháng 3 nha anh em. Thì hiện tại trên bảng xếp hạng của hạng 2 nước Anh thì thằng Manfield đang đứng ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng và có 57 điểm sau 36 vòng đấu. Còn trong khi đó thằng Sultan đang đứng ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng và có 55 điểm sau 37 vòng đấu thì hiện tại thằng Manfield đang đi sau một trận so với thằng Sultan nha anh em.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 trận vừa rồi mình nhận định thằng Manfield cho tất cả anh em mình cho tất cả anh em nằm thằng Manfield chấp 0,25 trên sân nhà nhưng mà Manfield trận rồi đá với cái tỷ số là không đều nha anh em thì trận này Manfield đá gặp thằng Sutton trên sân nhà nữa thì không biết thằng Manfield cũng có thể thắng được cái, tỷ số hay không thì um, trong 10 trận gần nhất của Manfield thì Manfield chỉ thắng mới được 4 trận thôi nha anh em và để thua hai trận và để hòa tới 4 trận thì cái phong độ của Manfield đang rất là tốt nha còn bên phía thằng Sutton thì anh em thấy Sutton trong 10 trận gần nhất thì Sultan đã thắng được 5 à, trận và để hòa 4 trận và để thua một trận trước thằng Grimby nha anh em thì à, Grimby trong trận rồi mà à, Manfield đã giữ hòa không đều trên sân nhà của mình thì trong khi đó thằng Lu Sultan để thua Manfield uh, Grimby với cái tỷ số 1-0 trên sân nhà của mình thì thành tích chơi trên sân nhà của cái thằng Manfield thì anh em thấy trong 4 trận gần nhất thì Manfield đã để ăn thắng một trận và hòa một trận và để thua một trận trước uh, ờ, Southport nha anh em với cái tỷ số là 5-2. Còn thành tích chơi trên sân khách của cái thằng um, Sutton thì anh em thấy Sutton chơi trên sân khách hai trận hòa và hai trận thắng thì um, hai trận thắng gần nhất của thằng Sutton là thắng uh, ờ, Netbot nè thắng um, Haro Rate nè anh em thì thằng Sutton đang có cuộc cái phong độ mà đấu thành tích đấu trên sân khách cũng rất là tốt trong bốn trận gần đây nhất nha anh em sẽ tiến vào cái phần lịch sử đối đầu của giữa thằng Sutton và thằng Manfield thì anh em thấy thằng Sutton trong 3 lần đối đầu thắng Manfield với cái tỷ số cách biệt từ một bàn đến hai bàn thì anh em thấy trong 3 trận gần nhất thì à, thằng à, cái thằng à, Manfield thằng Manfield để thua thằng Sutton với ba trận liền luôn anh em thì trong cái trận này được đấu trên sân nhà thì thằng Manfield sẽ có cái cơ hội mà lấy lại những gì mà lúc trước mà thằng Sutton nó thắng nha thì với lại trận này đấu trên sân nhà thằng Manfield được lợi thế và với lại được cái vị trí đang tốt trên bảng xếp hạng thì thằng Manfield sẽ giống như Manfield một là thủ hòa hai là Manfield sẽ thắng chứ Manfield không để um, su tên thắng đâu nha anh em thì mình sẽ tiến vào cái phần mà tỷ lệ kèo tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận giữa thằng um, Manfield và su tên này thì anh em thấy nhà cái đang đánh giá cao của thằng Manfield đưa ra với cái mã kèo là Manfield chấp 0,25 và tài xỉu 2,25 thì mình sẽ tiến vào cái phần mà lịch sử đối đầu của ba hai, hai thằng này trong ba trận gần nhất thì trong ba trận gần nhất hai này đã đá ra tại hai trận anh em thấy không đây một trận ít nhất ba bàn thắng ít nhất là hai bàn thắng đây và trận gần nhất là ba bàn thắng thì anh em có thể vào cái mã kèo tài 2,25 và anh em nằm thêm cái đội chủ nhà là Manfield chấp 0,25 nữa thì tỷ lệ anh em thắng rất là cao nha. Thì tại sao mình phiên tất cả anh em nên nằm thằng Manfield thì anh em thấy thằng Manfield đợt này đá trên sân nhà nhưng mà lợi thế của Manfield đang đứng vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng nếu mà trận này Manfield để thua ở thằng Sutton á, thì anh em thấy Sutton sẽ vươn vị trí thứ 8 và Manfield sẽ tụt hạng bởi vậy Manfield sẽ nắm chắc một là thủ hòa trong trận này hai là sẽ thắng luôn trong cái trận này để vươn lên cái vị trí trên bảng xếp hạng nha anh em thì mình sẽ tiến vào cái phần mà chốt kèo cho tất cả anh em thì đây <clears throat> chốt kèo cho tất cả anh em là nằm anh phiêu chấp 0,25 nè là đội chủ nhà chấp 0,25 nha tài xỉu thì à, còn gốc á gốc thì hai thằng này nó đá nó cầm chừng nhau rất là kỹ thì anh em có thể vào cái mã tài xỉu gốc là xỉu chính nha thì trận này là tài xỉu tới chính thì anh em nằm mã xỉu mạnh tay cho mình nằm mã xỉu gốc chính còn hiệp 1, hiệp 1 thì anh em có thể chờ trận đấu ra sân thì mình sẽ cập nhật kèo trong hiệp 1 cho tất cả anh em. Còn anh em cứ nằm mạnh tay thằng mạnh phiêu đội chủ nhà chấp 0,25 cho mình nha thì đó là cái phần mà nhận định của mình về cái trận giữa thằng Manfield và Sultan thì anh em nào mà, mà muốn chơi được nhiều kẹo hơn giống như hạng nhất hạng hai hạng ba hay là C1, C2, C3 gì về với lại um, có dòng loại aero nữa thì anh em muốn chơi được nhiều kèo hơn thì anh em cứ um, um, liên hệ trực tiếp qua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 hẹn gặp lại anh em ở những video sau